À, xin chào quý vị các bạn. À, hôm nay chúng ta sẽ có buổi hỏi đáp cùng à, Quang dũng DVD. Nếu các bạn đang có mặt thì à, chúng ta sẽ đặt những câu hỏi để chúng ta sẽ cùng giao lưu chia sẻ trong cái buổi livestream hôm nay. À, chúng ta có bất cứ câu hỏi gì về thị trường thì chúng ta có thể đặt câu hỏi ở phần bên dưới á có lẽ chúng ta sẽ tập trung vào một chủ đề về xu hướng của thị trường thay vì chúng ta tập trung quá nhiều về các cổ phiếu các bạn có câu hỏi gì thắc mắc như nào thì các bạn có thể đặt à, câu hỏi ở phần u chat ạ nếu các bạn đang có mặt thì có thể comment comment vào u chat ạ xin chào Nguyễn uh, à, Chuyến Duy Phạm Phạm Hới bạn Hồng Vân à, trong một vài phút nữa 8 giờ 30 thì chương trình hướng dẫn <coughs> hướng dẫn về cách để chúng ta đọc cái biểu đồ chứng khoán như nào nếu bạn nào mà đã đăng ký được sách mà chưa được vào nhóm chưa được vào, vào zoom thì các bạn có thể comment để phần dưới để một số hệ thống các bạn hỗ trợ của Dũng có thể hỗ trợ các bạn tầm 18 giờ 30 nhá nếu các bạn nào đang có sách sách về đầu tư thì các bạn có thể à, comment ở bên dưới ạ <coughs> bạn nào chưa có thì ờ, comment vào dưới ạ À, những bạn nào chưa nhận được sách thì cũng uh, các bạn hỗ trợ có thể gửi đường link để cho bạn chưa nhận vào sau đó chúng ta uh, hỏi xem là cái thông tin về số điện thoại để tối nay chúng ta bắt đầu hỗ trợ Zoom thì trong một vài phút nữa thì ờ, Dũng sẽ nhóm cộng ờ, hỗ trợ sẽ giúp đỡ các bạn Ok, thế bây giờ các bạn có hỏi câu hỏi gì? Tại vì Dũng chỉ có khoảng độ 25 phút, 20 25 phút thôi ạ. À, chúng ta có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi phần bên dưới ạ. Chúng ta đặt câu hỏi phần bên dưới. Đặt câu hỏi. À, câu hỏi đầu tiên ạ, câu hỏi đầu tiên ạ. À, cái chương trình này hiện tại là hết rồi nha các bạn nhé chương trình hiện tại đã hết rồi ở đây là chỉ những bạn nào đã đăng ký thì chúng ta à, mới được tham gia chương trình hôm nay thôi tại vì chương trình đã hết rồi để, à, để dịp khác khi mà Dũng có chương trình thì Dũng sẽ tiếp tục à, chúng ta sẽ đặt à, một vài câu hỏi Ok à, một bạn có hỏi là đầu tiên là bạn à, Bảo Doãn anh à, đánh giá giúp em về mã cổ phiếu Jimenez à, cổ phiếu Jimenez ạ à. chúng ta sẽ cổ phiếu Jimenez chúng ta lấy một cổ phiếu Jimenez xem là Jimenez à, chúng ta biết rằng là cổ phiếu Jimenez á bây giờ chúng ta biết rằng khi mà chúng ta đầu tư á, thì cái điều quan trọng nhất chúng ta gọi là dòng tiền bao nhiêu bạn đấy đến trong đầu tư chúng ta cần phải theo dõi dòng tiền đúng không thế thì bây giờ chúng ta quan sát ở thời điểm này xem là dòng tiền thực sự nó có vào cổ phiếu này không à, nếu mọi người để ý ở phía trên này này thì khi mà cổ phiếu mà nó rung lắc mạnh như này đây gọi là rung lắc mạnh nhé các bạn nhìn thấy rung lắc mạnh không bao nhiêu bạn thấy nhìn rung lắc mạnh ở đây ạ khi mà cổ phiếu rung mạnh lắc mạnh ở đây chúng ta gọi là phân phối tại vì những cái quá trình kéo xả như này thì người ta gọi là phân phối vậy sau khi phân phối xong mà cổ phiếu đang gì ạ tích lũy tức là đang trong quá trình đi ngang như này đi ngang như này mà chúng ta thấy là thanh khoản ở đây không có nha các bạn nhá, thanh khoản ở đây không có thì giả sử nhé bạn có mua cổ phiếu tuy rằng là thị trường chung nhá thị trường chung thì nó đang giảm cổ phiếu nó không giảm à, tuy nhiên thì dòng tiền ở đây chúng ta thấy không có và cái cản phía trên này rất là lớn và cổ phiếu này thì chúng ta biết nó nó tăng rất mạnh từ trước đến nay thì đây nếu về góc độ nào đó thì cổ phiếu này đang về cơ bản nó đang trong một cái mẫu hình đó là vai đầu vai đấy mô hình vai đầu vai mà dòng tiền cũng có nếu trong trường hợp nhé mà kể cả thị trường đi lên nhé thị trường đi lên mà cổ phiếu này không lên được thì nó có thể rơi rất mạnh nên bạn thấy là đầu tư vào cổ phiếu này thì phía trên này này nó là cảm rất lớn còn phía dưới mà nó rơi thì rơi rất mạnh nên bạn thấy là bạn ờ, còn nếu thực sự và đầu tư cổ phiếu thời điểm này thì thực sự là nó không mang lại sự chắc chắn cho chúng ta nha không biết là bạn đã bạn ờ, bạn Doãn đã nắm rõ chưa làm rõ chưa cái điều nào không ạ nếu bạn hiểu cái này là cái phía trên này này là cái dạng này là dạng mô hình vai đầu vai à, trước đây có một cái cổ phiếu mô hình vai đầu vai như đây là cổ phiếu này cái thông tin cổ phiếu này rất là lớn tốt ở đây Đấy, nhưng tuy nhiên sau đó nó sẽ rơi và bây giờ hiện tại cổ phiếu này nó cũng tương tự như nó kéo lên này nó kéo lên rất mạnh đây nhưng rõ ràng là không có không có cái khối lượng tăng rất mạnh nhưng nó không có thể cải tiến được cái xu hướng của nó nên nếu mà chúng ta mua những cổ phiếu này là những cái đợt Ờ, hồi như này chữ V như này nó tiếp tục xuống hồi chữ V này nó không đảm bảo độ an toàn cho chúng ta à, ờ, Dung sẽ tiếp tục theo thứ tự các bạn nhá theo thứ tự thôi tại vì Dung chỉ có một số các ở đây chúng ta đang một bạn có hỏi là thầy phân tích thị trường đang nằm trong pha nào của VSA đúng không thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái thị trường chung đây là thị trường chung đây là thị trường chung các bạn nhé thế thì bây giờ chúng ta sẽ uh, chúng ta phải nhìn nhận ở hai cái góc nhìn mà chúng ta cần lưu ý uh, giả giả sử như là đây là cái vùng nếu bình thường là khi mà các bạn uh, phân tích về VSA thì cái vùng này là vùng PS PS tức là cái vùng này là vùng hỗ trợ đầu tiên đấy cái vùng hỗ trợ đầu tiên khi mà cổ phiếu có vùng hỗ trợ đầu tiên thì sau đó thì nó sẽ tạo ra rất nhiều cái thông tin xấu để nó đạp đạp xuống đạp xuống và phần lớn nhà đầu tư bị thua lỗ rất nặng đấy đấy là cái nhịp đầu tiên và các bạn cần phải biết đi cái nhịp cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải hiểu rõ đó là sau khi nhịp này thì ở đây nó sẽ có hai kịch bản nha các bạn nhá ở đây có hai kịch bản kịch bản đầu tiên là nó nó kéo lên đến gần cái vùng hỗ trợ này này các bạn thấy không ạ nó gần đến vùng hỗ trợ này thì nó thường nó kéo lên gần cái vũ hỗ trợ này mà đi biến động lớn thì nó sẽ có quá trình test lại nó có quá trình test lại test, test lại cái đáy này thêm một vài lần đấy là về kịch bản đầu tiên nhưng kịch bản này nó không xảy ra kịch bản nó không xảy ra và bây giờ kịch bản thứ hai là kịch bản mà nó vượt qua cái đỉnh này nó vượt qua cái đỉnh này và sau khi nó vượt qua cái đỉnh này với khối lượng lớn ở phía trên này thì về cơ bản ở giai đoạn đầu thì chúng ta thấy là đã có một lượng lớn người ta đã gì ạ đã chốt lời đây thì giai đoạn này là giai đoạn bắt đầu nó kéo xả hôm qua hôm kia các bạn nhìn thấy là à, Dũng có chia sẻ là vùng này là vùng biến động lớn chúng ta nhìn thấy không ạ thế thì cái quan trọng là nhiều nhà đầu tư cứ thấy nó đang giảm mạnh ngày sau đó nó nó biến động lớn như này thì nhiều nhà đầu tư có thể bị thua lỗ rất nặng ở đây khi mà biến động lớn này quá trình biến động lớn này nó sẽ nó tạo ra một quá trình tích lũy tích lũy ở đây sau khi tích lũy ở đây thì bắt đầu có thể nó sẽ bước vào một chu kỳ tăng mạnh hơn nhưng ở đây các bạn tốt nhất là các bạn à, ở đây các bạn nghe thì các bạn phải nghe nó đủ tránh tránh tình trạng là ở đây có như anh em mà khi nghe mà không đủ thì dẫn đến là chúng ta sẽ ờ, có thể mua sớm ở đây quan trọng là cái vùng này tích lũy này tích, tích lũy tức là cái khối lượng bắt đầu nó sẽ có quá trình rung lắc mà ở đây nó giảm dần trước khi có thể tăng và đây là cái cơ hội để chúng ta có một cái tết nha có một cái tết nhưng ở đây không ai có thể biết rằng là cái cái quá trình tích lũy này nó đảm bảo hay không à, có một cái điểm điểm mà chúng ta gọi là điểm tích cực ở đây đó là những cái quá trình rũ bỏ này không có khối lượng bán ra nha quá trình rũ bỏ này không có khối lượng bán ra điều thứ hai là chúng ta thấy là cái tỷ giá của chúng ta cái cái đồng đồng đồng USD nó đang giảm rất mạnh nên cái việc mà chúng ta có thể thấy ở đây là một trong tín hiệu rất là tốt à, cái thứ ba nữa là các bạn có thể thấy là ngân hàng nhà nước thì nếu các bạn để ý một chút thì hiện tại ngân hàng nhà nước ở trong cái cái, cái thời gian tới là tiếp tục à, có xu hướng bơm tiền ra bơm tiền ra nên khi mà chúng ta thấy là các thông tin như vậy bơm tiền ra bằng cách là gì ạ chúng ta hiểu đơn giản là bơm tiền ra đó là gì ạ tăng cái, cái tín dụng cho các ngân hàng tăng tín dụng cho các ngân hàng thì chúng ta gọi là bơm tiền ra đấy ạ thế đấy là các bạn lưu ý cái điều này ok ở đây một bạn à, Nguyễn Xuân viết ạ dòng tiền à, dòng tiền uh, rung lắc mạnh này nước ngoài bán ngược trở lại đây có phải là tín hiệu mà à, thực tế đây bán mạnh trở lại thì chúng ta cần phải nhìn xem là bán mạnh xem khối lượng nó ra hay nhiều hay không đấy chúng ta bán mạnh thì chúng ta phải biết là khối lượng nó ra mạnh hay không thôi chứ không thể nào nói là bán mạnh quan trọng là những cái vùng này nó khối lượng nó nó siết chặt thì đây là cơ hội để thị trường tiếp tục tăng à, câu hỏi rất là thú vị đây bao nhiêu bạn mong muốn câu hỏi này ạ câu hỏi làm thế nào để gì ạ làm thế nào để xác định cổ phiếu dẫn dắt dòng dẫn đầu trong phiên giao dịch à, cái này có lẽ chúng ta sẽ làm một video nhưng các bạn hiểu đơn giản đây này, À, khi mà các bạn phân tích á, khi mà các bạn phân tích nhé khi mà các phân phân phân phân phân phân, tích cái điều này ấy, thì các bạn đầu tiên là chúng ta làm thế nào để biết là cái dòng dẫn dắt thì đầu tiên ấy, thì nếu giả sử trong cái lúc này thì dòng tiền chúng ta thấy là nó được hưởng lợi về cái gì ạ được hưởng lợi về cái gì thế thì một số bạn sẽ thấy là có nhiều cổ phiếu mà nó tăng mạnh nhiều cổ phiếu tăng mạnh như là những cổ phiếu như này thì nó tăng mạnh như này thì chúng ta gọi là có phải dòng dẫn dắt hay không đấy theo các bạn là nếu cổ phiếu mà nó tăng hình chữ V này nó có phải dòng dẫn dắt hay không thì về cơ bản nhé cái dòng tiền nó vào đây nó mang tính đầu cơ đấy ạ tại sao nó lại mang tính đầu cơ bởi vì thứ nhất đây này khi mà cổ phiếu nó người ta tạo ra cái tính đầu cơ rất là mạnh ở từ cái, cái chu kỳ trước đấy thì người ta đã bán một lượng lớn ở đây rồi người ta bán một lượng lớn ở đây rồi nên khi mà cổ phiếu mà nó gì ạ à, khi mà cổ phiếu nó giảm đến mức mà thấp nhất thì người ta chỉ dành một số tiền nhỏ ở đây người ta sẽ gì ạ à, kéo lên kéo lên sau đó lại tiếp tục có thể sẽ biến động rất mạnh ra nhá biến động rất mạnh ra thì cái dạng cổ phiếu này dẫn dắt trong một chu kỳ lớn thì nó rất khó để xảy ra thế bây giờ chúng ta cần phải quan tâm đến cái dòng cổ phiếu nó liên quan đến gì ạ nhà đầu tư nước ngoài người ta mua mạnh chẳng hạn như cái cổ phiếu MB này thì liệu nhà đầu tư nước ngoài có mua mạnh trong thời gian tới không đấy thế thì bây giờ chúng ta nhìn là cái cổ phiếu này đang hình thành cái vai bên chúng ta là một cái vai bên bên bên phải và cái vai này nó sẽ tiếp tục biến động và nó siết chặt hình thành ở đây thì chúng ta thấy là nếu chúng ta quan sát rất nhiều cổ phiếu như là cổ phiếu MB này Techcombank, Vietcombank thì chúng ta sẽ nhìn ra cái nhóm dòng này này cái nhóm dòng này nó có an toàn hay không như là Vietcombank chúng ta đang thấy ở đây chẳng hạn thế thì rõ ràng nó giảm mạnh hơn đúng không giảm mạnh hơn nhưng giảm mạnh hơn như này thì liệu nó có giảm tiếp hay không khối lượng lớn hay nhà đầu tư nước ngoài thì câu chuyện đấy là sau khi giảm mạnh như này thì có thể nhé có thể nó lại tiếp tục kéo về đây và nó tái tích lũy thì sao nên chúng ta cũng không thể biết được là cái cổ phiếu này tái tích lũy hay không nhưng tuy nhiên thì khi mà nhà đầu tư nước ngoài nó bán ra đây hay là do một nguyên nhân nào nó bán ra đây thì chúng ta tạm thời là không mua vào à để chúng ta tiếp tục theo dõi và chúng ta còn nhiều cổ phiếu khác như là cổ phiếu Techcombank cũng tương tự như vậy thì những cái cổ phiếu mà như thế này thì chúng ta hãy đợi trong quá trình tái tích lũy nó chưa lên ngay đâu ạ nó sẽ quá trình tái tích lũy ở đây sau đó thì chúng ta sẽ quan sát kỹ để chúng ta biết rằng là cổ phiếu này mạnh hay không đấy là đấy là một góc độ như vậy thế thì khi mà các bạn có thể quan sát nhiều các dòng khác nhau thì chúng ta sẽ xem là cái dòng nào nó đang mạnh nhất thì cái này chúng lẽ là chúng ta sẽ làm một cái video video để phân tích nhá có, có video để phân tích kỹ cái này tại vì hôm nay không có nhiều thời gian để phân tích kỹ cái này nên bạn thông cảm là uh, sau khi chúng ta, ta phân tích từng nhóm hàng chẳng hạn thế thì chúng ta sẽ có thể phân biệt xem là cái nhóm nào có dòng tiền đây dòng tiền rất lớn tham gia vào thì khi dòng tiền lớn tham gia vào thì cái cái cơ hội để cho những cổ phiếu này có thể tạo ra một xu mới rất là cao ok ở đây vẫn bạn là dòng tiền ở à, đâu ok à, mọi bạn mà về cơ bản là cổ phiếu giảm mạnh nhưng gọi là phân phối thôi nhé các bạn nhá cái cổ phiếu như này là giảm mạnh chúng ta như Vietcombank chúng ta gọi là giảm mạnh khối lượng lớn như này chúng ta gọi là phân phối phân phối là nó nó nó bán mạnh hơn so với các khác nhưng sau khi phân phối này nó có hồi phục hay không nó tái tích lũy hay không thì chúng ta chưa biết nhé nhé nó nó phân phối như này nhưng mà tài tích lũy không đây là phân phối này Đấy, đây là phân phối đây là những cái như này so với phiên trước thì như này chúng ta nhưng bắt đầu phiên này so với phiên này là phân phối đây là phân phối và khi nó phân phối như này thì chúng ta sẽ gì nó phân phối nó không phải một phiên mà nó là nhiều phiên nhiều phiên ở đây một bạn gọi là dòng chứng khoán đang rất mạnh nó đang giao dịch với khối lượng khủng nhất thời đại thầy có nhận định big boy có bảo đấy không thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn này đây là sử như là cổ phiếu VND đi thì bây giờ chúng ta thấy nhá nếu chúng ta xét về góc độ nào đó thì cổ phiếu này nó cũng chỉ là hồi thôi về cơ bản chúng ta cũng nhìn thấy là nó hồi thôi tại vì nếu các bạn để ý là cổ phiếu nếu các bạn mua cổ phiếu này giá 32 đúng không thì trong một cái quá trình thời gian chúng ta gọi là quá, quá, quá, quá trình này thì bắt đầu chúng ta thấy là phân phối rất mạnh và thậm chí là rõ ràng là phân phối khối lượng mọi thời đại này phân phối này giảm mạnh này vậy trong quá trình giảm mạnh này thì những cái đợt này chúng ta cũng thấy là giảm rất lớn đúng không chúng ta thấy là giảm rất lớn này giảm rất lớn vậy với với giảm lớn này thì liệu cái quá trình nó kéo lên nó nó đi lên được không tại vì đây là một những cái phiên mà khối khối lượng lớn này giảm rất mạnh đây là khối lượng lớn này giảm rất mạnh và những cái khối lượng lớn này liệu cái thị trường nó có thể cổ phiếu này đi, đi lên được không thế thì cái thứ nhất là gì ạ nó nó đi từ cái đáy này nó lên đến vùng này nó rung lắc mạnh tạo ra khối lượng lớn thì đây không không thể nào gọi là dòng tiền lớn tham gia vào nếu khi mà bạn phân tích một cổ phiếu mà bạn nhìn thấy dòng tiền lớn tham gia vào bạn mua ở đây thì đây là cái cách mà bạn có thể gặp những cái gì ạ những cái đợt điều chỉnh đây là giả sử như là dòng tiền lớn tham gia đấy ạ. cái dòng tiền lớn khi bắt đầu chúng ta thấy dòng tiền lớn bắt đầu nó vào đây nó liên tục tham gia ở đây lớn rồi thì lúc này chúng nó sẽ tạo ra rung lắc và sau nó rơi xuống nó rơi xuống rất mạnh nên khi mà chúng ta thấy là dòng tiền như này và chúng ta bảo là lớn thì chúng ta đang gì ạ đang về cơ bản là chúng ta đang cần phải à, học thêm về cái phân tích kỹ thuật tại vì đây nó không phải dòng tiền lớn mà đây nó là cái dòng tiền đã có một lượng lớn người ta bán ra nhưng với cái dòng tiền lớn này mà nó sẽ tiếp tục hấp thụ hay không thì chúng ta phải đợi thêm thời gian đợi thêm thời gian đợi thời gian hấp thụ còn trong trường hợp nó có thể kéo lên kéo lên một hai phiên nhưng đây nó không phải là cái cách mà chúng ta đầu tư an toàn một phiên hoặc hai phiên nó không an toàn cho chúng ta nên chúng ta gì ạ tạm thời là chúng ta đây chính là những cái tín hiệu nó chưa tích cực về cổ phiếu này dù là bạn nhìn thấy là đây là dòng tiền lớn Đấy, dòng tiền là dòng tiền chốt lời nhé nhà đầu tư ngắn người ta chốt lời chứ không phải dòng tiền lớn không biết là bạn đã hiểu rõ chưa nếu bạn hiểu rõ thì comment là hiểu rồi tức là khi khối lượng lớn này, các bạn nhìn thấy cái đoạn này này các bạn nhớ là trước nhá khi mà dũng có nói cái đoạn này các bạn nhớ không ạ đây là cái cổ phiếu đoạn này này các bạn nhớ không thì lúc này dũng bảo là đây là người ta phân phối rồi thì nhiều nhà đầu tư thì không cứ muốn không muốn bán ra đâu cứ để giữ này bây chúng ta thấy là từ phía phía trên này là một xu lớn tăng rất mạnh và đến bây giờ thì các bạn thấy là giá 25 30 và bây giờ nó về giá 11 thì nó chỉ lấy một lượng nhỏ tiền một chút lời đây nó xuống đây nếu người ta có 100.000 cổ phiếu ở đây thì xuống đây người ta đã mua được 300.000 cổ phiếu rồi nên càng dưới là thì cái thanh khoản này chúng ta hiểu là thanh khoản đây rất lớn nhưng thực tế dòng tiền nó không bao chưa chắc bằng ở đây nha thanh khoản lớn như dòng tiền nó chưa chắc đã lớn không biết là các bạn hiểu rõ chưa ạ tức là ở đây chúng ta hiểu rõ rằng là chúng ta nhìn vào thanh khoản ở đây nó không phải là quyết định cho cái dòng tiền lớn tham gia vào bởi vì giá ở đây nó là 7 còn giá ở đây nó là 30 và giá ở đây nó là bao nhiêu ạ giá ở đây nó là 40 nên giả sử người ta đây là 15 triệu cổ phiếu ở đây người ta bán người ta chốt 15 triệu cổ phiếu ở đây giá 40 thì đến vùng này người ta có thể mua được bao nhiêu ạ nếu người ta bốn giá 40 45 này này người ta có 15 triệu cổ phiếu sau khi người ta 15 triệu cổ phiếu thì bây giờ cái vùng này từ 7 7 nhân này, này 535 7 nhân 6 Đấy, khoảng 6 lần đúng không thì người ta sẽ mua được bao nhiêu ạ người ta sẽ mua được bao nhiêu ạ à? 15 triệu cổ phiếu thì nó người ta mua được 80 triệu cổ phiếu ở đây đúng không các bạn có hiểu không ạ tức là nếu người ta chốt 15 triệu cổ phiếu ở đây thôi anh em có hiểu không ạ thì người ta sẽ mua được gần như là hết cái số vốn này nên chúng ta thấy là người ta chỉ cần ở đây người ta bán được rất nhiều cổ phiếu rất nhiều cổ phiếu nhưng khi mà người ta bán một gần ở đây cái người ta đã mua gần như hết ở đây nên có quá trình nó kéo lên hình chữ V nó là chuyện rất bình thường nên nhiều người bảo dòng tiền lớn như dòng tiền lớn là một cái phần người ta bán đây và đến đây người ta kéo lên và người ta bán tiếp đó là cách tại vì người ta đã lãi rất lớn đây rồi đến đây người ta kéo lên và có thể xả tiếp nên cái việc mà hình chữ V này là cái việc mà nó không có tích lũy nó không nó không có tích lũy mà nó rơi này thì thường là với cái cái, cái quan điểm của Dũng là Dũng không thích đầu tư không thích đầu tư hoặc là nếu đầu tư đầu tư ít thì nếu các bạn nào hiểu cái phần này thì comment comment là hiểu còn không hiểu cảm giác thì bạn thấy là các bạn có thể là đầu tư theo kiểu như là mạo hiểm hơn thì các bạn có thể đầu tư thôi ạ đấy các bạn những cái phiên này là bắt đầu người ta gì ạ à? xả này những cái dạng này bắt đầu người ta xả này xả này, kéo xả sau đó kéo xả rồi kéo xả trong phiên sau đó gì ạ à, cuối phiên nó kéo tiếp và thường thì nó có hai nhịp kéo xả nhé chẳng hạn các bạn nhìn này thường cổ phiếu nó tức là thị trường chung thì nó có hai nhịp kéo xả lớn này nếu các bạn nhìn này cái nhịp đầu tiên là nhịp này là ta bắt đầu kéo xả đây ạ sau khi nhịp kéo xả này thì đâu nó kéo lên nó, nó kéo xả một lần tiếp tức là bắt đầu nó đến đây nó phân phối một lần tiếp trước khi nó đến một giai đoạn giai đoạn này giai đoạn cá giai đoạn này là đoạn phối nhá đấy blue chip nó nó cần mình thời gian phân phối từ 3 đến 6 tháng cơ đấy đấy là cái cách mà chúng ta nhìn thấy thế thì ở đây chúng ta thấy là những cái cổ phiếu dạng này thì khi mà họ kéo xả đến từ đáy này họ mua từ đáy đấy, nhịp đầu tiên là họ mua từ đáy lên đến đây bắt đầu họ kéo xả một nhịp nha lên đến đây họ kéo xả một nhịp họ đã chốt một lần sau đến đây là họ tiếp tục kéo lên tại vì lúc này nhà đầu cơ tham gia rất nhiều họ kéo lên và kéo xả nhịp hai thì bây giờ họ kéo xả cái nhịp thứ hai họ chỉ cần ở đây chúng ta thấy là họ có 15 triệu cổ phiếu thôi đấy chỉ cần một lượng nhỏ 15 triệu cổ phiếu thôi sau đó thì xuống đây họ đã mua được gần hết số này các bạn hiểu không ạ cứ 15 triệu cổ phiếu đây thì xuống lên đây là họ mua gần như xong cái số lượng cổ phiếu này họ kéo lên bao nhiêu cũng được nên họ có thể thao túng ở đây bất cứ lúc nào bởi vì rõ ràng là cổ phiếu nó đang tạo đáy và họ có thể thao túng tạo ra hình chữ V hay hình chữ gì đó ở trên vùng này đấy là đấy là cái mà chúng ta uh, hiểu rõ cái cái cái cái cách tư duy như này thì bây giờ bạn uh, các bạn hỗ trợ có thể gửi cái đường link vào cho những bạn nào chưa đăng chưa được vào zoom thì có thể vào nốt zoom ạ vào cái zalo trước hết là chúng ta vào zalo á anh em hỗ trợ có có đấy không ạ anh em hỗ trợ thì có đây có hỗ trợ thì uh, gửi cái đường link để cho một số bạn đăng ký vào đây là cái đường link nhá những bạn nào chưa được vào thì bạn đăng ký vào tức là bạn nào có sách nhá bạn nào có sách và bạn nào chưa nhận được sách thì vẫn cứ đăng ký vào nhá chưa nhận được sách thì đăng ký vào ở à, đây một bạn có hỏi là một số cổ phiếu chia tách mạnh nên chú ý gì vậy thế bây giờ nha chúng ta thấy là những cái cổ phiếu các bạn phải nhớ đây này ngày xưa có một cái cổ phiếu như là Vietcombank các bạn nhớ đây là cổ phiếu Vietcombank thì nó bắt đầu giai đoạn chu kỳ trước của nó đây các bạn thấy chu kỳ trước của nó đâu ạ sau đó đến đây nó tăng vốn một lần và tiếp tục <coughs> tăng vốn thêm một lần nữa ở chu kỳ tiếp theo đây chu kỳ tiếp theo thì sau khi tăng vốn ở chu kỳ tiếp theo thì các bạn thấy là cổ phiếu này bắt đầu nó bước vào một giai đoạn yeah. nó thường là sau khi nó bước vào có thể là thị trường rất là tốt nhưng nó bước vào một giai đoạn tích lũy bước vào một giai đoạn tích lũy nha yeah, nó bước vào một giai đoạn tích lũy nên chúng ta thấy là nếu thị trường tăng từ đây đến lên đến đây thì các bạn phải thấy rằng là rõ ràng là cái cổ phiếu Vietcombank nó không tăng với cổ phiếu Vietcombank nó không tăng nó có tăng thì tăng rất ít trong khi đó bạn chỉ nhìn vào một cái vài cổ phiếu như là Vipbank chẳng đấy thì nó tăng đến hàng trăm lần vài trăm lần nhiều trăm lần vậy nếu một cái cổ phiếu mà nó chia tách quá nhiều thì bạn có nên đầu tư tập trung vào thời điểm này không thế thì khi mà mọi người thấy là cái cổ phiếu nó chia tách quá nhiều á giả sử như là cổ phiếu này VVBank chẳng đấy nó chia tách quá nhiều thì khi mà nó chia tách như vậy thì cái việc mà chúng ta mua cổ phiếu trong cái chu kỳ nó xuống thì chúng ta có nên mua không đúng không chúng ta cứ thấy đang một chu kỳ nó chia tách như vậy nó pha loãng mà pha loãng là chúng ta mong muốn rằng là kiếm được nhiều lợi nhuận trong cái cái cổ phiếu đang pha loãng trong một chu kỳ pha loãng này thì đặc biệt là chu kỳ đi xuống thì nó còn rất lâu để để tạo ra một chu kỳ tăng trưởng bởi vì người ta chỉ mua cổ phiếu trong một chu kỳ tăng trưởng thôi đấy thế thì bây giờ chúng ta thấy là những cổ phiếu như VND năm vừa rồi nó chia tách quá lớn đúng không chúng ta thấy nhìn ở đây là VND nó tăng vốn rất là mạnh thì cái việc mà tăng vốn rất mạnh như vậy thì rõ ràng là nếu là sử một ai đó người ta mua bán tức ở vùng này người ta bán rất là nhiều đấy ạ đấy, người ta bán cổ phiếu giá rất là lớn đây thì trong quá trình này thì cổ phiếu rơi đến vùng này giá 10 bây giờ giá 30 thì bây giờ người ta bán chỉ có một một đây khoảng độ 30 triệu cổ phiếu đây thì người ta có thể mua được 100 triệu cổ phiếu đây đơn giản thế thôi đấy, thì cái cái quá trình này là quá trình đây chúng ta nhìn thấy là những cái quá trình bán rất mạnh này. thì thị trường chung khi nó lên thì à, nó làm cho nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân chúng ta cũng mua rất mạnh nó tạo ra đẩy đẩy cổ phiếu lên rất mạnh này nhưng tuy nhiên thì cái quá trình đẩy này nó không phải là mang tính tích cực bởi vì nó sẽ biến động ở đây rất mạnh trên vùng này nó sẽ biến động rất mạnh biến động cực kỳ mạnh à, còn cổ phiếu thoái vốn thì chúng ta gì ạ à, cũng để ý giả sử như là cái cổ phiếu KSB hôm trước Dũng có chia sẻ các bạn KSB thì khi mà bước vào quá trình thoái vốn thì các bạn thấy rằng là nhưng nó phải gì ạ à, tích lũy nếu thoái vốn nó phải tích lũy nhá nó phải tích lũy các bạn nhìn đâu đây là quá trình tích lũy của nó quá trình tích lũy của nó sau khi thoái vốn rồi quá trình tích lũy này sau đó lên chạy nước rút và nó gì ạ à, nằm im hay là Dabaco quá trình nó thoái vốn nó phải có một cái trình tích lũy rất mạnh các bạn nhìn thấy không ạ đây là quá trình tích lũy nó lên được hay là cổ phiếu DGC nó phải có quá trình tích lũy đây các bạn nhìn đó đây quá trình tích lũy rất mạnh đấy thì nó phải tạo ra quá trình tích lũy lúc này chúng ta mới mua thế thì cái này chúng lại chúng ta cần phải hiểu nếu hôm nay nếu bạn nào uh, về đọc biểu đồ thì các bạn sẽ hiểu rõ thế nào là tích lũy thế nào phân phối thế thì ở đây chúng ta thấy là trong cái đoạn này á thị trường chung này này là nó tăng nó xả thì vấn vấn đề tăng xả tăng xả nhưng cuối quá trình này tăng để một là xả để tích lũy hay là xả để bán chúng ta hiểu không ạ xả đây là tích lũy hay là xả để bán tại vì gặp những cái vùng này có thể là xả để tích lũy có thể là bán thì chúng ta đợi thêm một thời gian nữa để xem là xả này là xả tích lũy để bán còn xả tích lũy là cái khối lượng ở đây nó không bán ra mạnh còn xả để bán là khối lượng ở đây bắt đầu nó có ra bán ra mạnh và thậm chí là nếu mà khối lượng lớn thì nó sẽ rơi xả thẳng đứng xuống nhưng nếu xả tích lũy thì khối lượng nó sẽ nhỏ dần đấy là cái mà chúng ta nhìn rất là rõ à, chúng ta sẽ nhìn vào cổ phiếu PVD PVD thì bây giờ cổ phiếu này với nhá chúng ta thấy là khi nó lên ở tới đáy này lên đến đây nó gặp cái vùng này là cái vùng mà chúng ta là vùng hỗ trợ kháng cự khi gặp vùng trụ rất là nhiều người ta bị thua lỗ ở đây thì đến vùng này nó cần phải thời gian để để gì ạ à? một là những ai đã thua lỗ ở đây à, những ai đã bắt tay ở đây thì đến đây người ta chốt lời hoặc là những ai gì ạ à? đến đây người ta gì ạ à? người ta hòa vốn người ta bán ra thế thôi đấy thì chưa nhận được sách thì các bạn cứ roi vào gì ạ cứ roi vào cứ roi vào cái đường link ở bên dưới để hệ thống sẽ hỗ trợ nhá thì bây giờ Dũng phải vào lớp rồi nên cũng không có mà thì cũng ờ, còn rất nhiều câu hỏi của các bạn Dũng chưa phân tích chưa trả lời được hết nhưng về cơ bản ở giai đoạn này thì chúng ta sẽ có nhìn cả hai góc độ góc độ thứ nhất là ở thị trường thì nó đang trong quá trình theo quan cá điểm cá nhân của Dũng thôi nó còn phải thêm thêm thời gian nó là đang trong quá trình tái tích lũy tái tích lũy và chúng ta cũng theo dõi là trong quá trình tái tích lũy thì những cái đợt rung lắc rung lắc thì nhóm cổ phiếu nào mạnh nhất thị trường là nhóm cổ phiếu mà những cái đợt giảm của thị trường cổ phiếu không giảm hoặc là gì ạ cổ phiếu giảm ít hơn đấy là hoặc là chúng ta thấy là uh, nếu mà cái sự siết chặt cổ phiếu trong thời gian tới đây là những cái cổ phiếu mà chúng ta cần quan tâm uh, có lẽ chúng ta sẽ dành thời gian để phân tích cái nhóm cổ phiếu này trong thời gian tới đó là uh, Dũng sẽ phân tích trong một cái nhóm đó là xu hướng dòng tiền để các bạn có thể hiểu rõ được là dòng tiền nó sẽ như nào nhưng về rút cuộc thì chúng ta nhìn đơn giản đấy là trong thời gian tới thì cái nhóm ngân hàng theo quan điểm cá nhân của Dũng nó sẽ là cái những cái cổ phiếu có thể được hưởng lợi bởi vì thứ nhất là nó đang được diện nới zoom nới cái cái zoom nhưng không phải cổ phiếu ngân hàng đã hưởng lợi mà ngân hàng nào thực sự phải là ngân hàng có uy tín có có chất lượng và tỷ lệ nới zoom thì chúng chúng ta sẽ cần phải xem rõ là xem là trong cái đợt tới zoom này thì ngân hàng là zoom nhiều nhất và thứ hai nữa là chúng ta thấy là trong thời gian tới cái việc mà cái đồng DXY nó giảm mạnh thì đây cũng là cái cơ hội để nhà đầu tư nước ngoài người ta bắt đầu đầu tư vào Việt Nam và chúng ta còn rất nhiều cơ hội khác thì trong hôm nay à, chúng ta chỉ cần tập trung là trong thời điểm này thị trường biến động mạnh cổ phiếu nào ít biến động hoặc là vẫn giữ được cái nền tảng thì đây chính là những cổ phiếu chúng ta cần theo dõi trong đợt tới một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn à, các bạn còn à, hiện tại dũng bắt đầu vào vào nhóm để hỗ trợ cho các bạn à, hôm nay chúng ta làm nào để đọc được cái biểu đồ Bởi biểu đồ là một trong những cái phần quan trọng nhất trong đầu tư chứng khoán à, giúp chúng ta hiểu rõ hướng đi cổ phiếu xin cảm ơn rất nhiều